uh, nhân cái ờ, nhân uh, sự mùa covid đây là lần đầu tiên sau một năm rưỡi uh, của cái trận đại dịch uh, corona pandemic chúng tôi mới có dịp uh, tiếp uh, nhắc tới cái gọi là kinh nghiệm covid trong cái đời sống tu học một năm rưỡi trôi qua thì bây giờ bên châu Âu đã mở cửa rất là nhiều rồi mở nhiều lắm bên Đức Đức cái bên Thụy Sĩ mở rất là nhiều ở đây chúng ta có một cái kinh nghiệm rất là quan trọng từ người Nhật mà trong cái chuyện gọi là ờ, phòng chống Covid đó là à, trong tiếng Nhật nó kêu là Sanisu Sanaba đó. À, Sanisu Misu âm Hán Việt gọi là tam mật tam mật mỹ sư là mật người Nhật bên cạnh cái chuyện họ chuẩn bị ờ, vaccine rồi khẩu trang ờ, cho người dân ờ, rồi cũng họ cũng phổ biến một số cái biện pháp đề phòng thì gom chung lại đó thì nó gọi là cái Ờ, gọi là giải pháp tam mặt dành cho người ờ, Nhật và người ngoại quốc đang ở Nhật trong bản tiếng Anh nó kêu là secret còn ở trong bản ờ, tiếng Nhật thì kêu là samisu tức là uh, họ chủ trương áp dụng ba cái biện pháp đối phó với bệnh, bệnh covid cái ta mặt cái mặt đầu tiên ấy đó là ừ, không có ừ, giam nhốt trong một không gian kín tức là hạn chế tối đa cái chuyện mà gọi là ờ, tiếp xúc nhau trong một cái không gian ờ, kín ví ờ. dụ như là xe lửa xe bus hoặc là mấy cái cable chẳng hạn vân vân thì bất đắc dĩ vạn bất đắc dĩ tránh không được thì thôi chứ còn ở hạn chế cái chuyện mà tự giam nhốt trong một không gian chật hẹp đó là cái mặt thứ nhất cái điều này hoàn toàn thuận ứng với cái tinh thần của nhà Phật Đấy. người tu hành người tu hành thì đại kỵ là tự giam nhốt mình trong một cái uh, cái, cái, cái, cái khung cái lòng nào đó ở đây có hai cái cái lòng cái lòng thứ nhất là cái lòng bất thiện cái khung bất thiện à, có nghĩa là uh, không hề biết mình à, là người sống nhiều với tham với sân à, sống nhiều với phóng vật thất niệm không hề à, biết rằng mình là người sống nhiều, với bụng xỉn với tị hiềm ganh tị không biết mà cả đời cứ quẩn quanh trong đó ừ, chẳng hạn có người cả đời chỉ thích keyboard thôi ừ, chỉ thích keyboard tài sản thôi có người thì chỉ chìm sâu ở trong cái thế giới hưởng thụ có người thì chìm sâu trong cái thế giới tâm cảm gọi là bất mãn mà tôi rất là thích cái chữ tâm cảnh của người Nhật người Nhật có chữ tâm cảnh rất là hay à, tâm cảnh là cái không gian à, cái mental atmosphere tức là cái à, tâm cảnh là cái bầu không khí bầu không khí tâm lý đó tự giam nhốt trong đó ừ, không có tự giải phóng không có tự giải phóng không có tự phóng thích mình ra khỏi cái thế giới phiền não đó thì nghe cái vẻ hơi cao siêu nhưng mà thực tế nó là các vị thấy những người mà bị stress hay là những người bị bị depression họ là những người tự giam nhốt trong một cái, cái tâm cảnh bất thiện họ không có ừ, nghĩ ra được cái hướng ờ, giải thoát và theo chúng ta được biết là các cái bác sĩ tâm lý học cái chuyện đầu tiên là họ tìm cách họ tháo gỡ những cái uẩn khúc nội kết ờ, trong gọi là tâm khảm của bệnh nhân sợ cái gì à, sợ cái gì à, đang khổ tâm với cái nỗi sợ gì đang khổ tâm với uh, một cái uh, mối ưu tư mối nặng lòng ừ, đang phân tâm đang chia trí với cái gì nhiều nhất thì họ tìm cách là tháo gỡ ra bây giờ không muốn mình mình tiếp tục bị giam nhốt trong đó cho nên cái kinh nghiệm này đấy không có riêng gì cái người tu hành mà ngay cả ngoài đời đó đối với các, các bác sĩ tâm lý họ cũng đặc biệt rồi họ, họ họ quan tâm đến cái chuyện gọi là hạn chế tối đa những cái hoàn cảnh cái tình trạng gọi là tự giam nhốt trong một không gian chặt hẹp thì ở đây tôi nói có hai cái không gian không gian thứ nhất là tự mình sống quá nhiều với một thứ phiền não đặc biệt nào đó mà không tự từng cách tháo gỡ và ở đây chúng ta có một cái từ gọi là nội kết đó rất là quan trọng rất là quan trọng và đặc biệt nguy hiểm nha ừ, sống quá nhiều ờ, với một thứ phiền não đặc biệt nào đó mà không có tìm cách tháo gỡ không tìm cách từ, từ giải phóng phóng thích bản thân ừ, cái đó gọi là cái trường hợp một trường hợp một trường hợp này đó là ừ, nói ít và con hiểu nhiều cái cái chuyện mà tự giam nhốt trong một cái thứ phiền não đặc biệt nào đó dầu cho trong gia đình chẳng hạn ăn rồi cứ cấm đầu ghen ghen rồi nghi ngờ hoặc là cứ cả đời cứ cứ cứ gọi là là là, là củ tỏi ờ, muỗng nước mắm mà cứ tính toán ờ, cân đông chi ly như vậy tháo gỡ không kịp ờ, tôi có biết một vài trường hợp giàu chứ không phải nghèo trí thức chứ không phải dốt nhưng mà suốt ngày đó là cứ ờ, phân tâm à, chia trí nặng lòng với cái chuyện là từng qua và xài và xài bao nhiêu ờ, đứa con nó xài bao nhiêu ờ, cái đôi giày đó không nhất thiết là phải tốn nhiều tiền như vậy cái đôi tất nó không nhất thiết phải xài nhiều tiền như vậy cái đôi găng tay nó không nhất thiết phải nhiều tiền như vậy cái cặp mắt kính nó không nhất thiết phải nhiều tiền như vậy mà cứ tuần lễ nào họ cũng có cái để họ họ họ, họ, họ khổ tâm với cái, cái chi thu trong gia đình hết họ chỉ kẹo mà họ chỉ lo cái chuyện gọi là tốn kém thôi thì đó cũng là một cách tự danh nhốt hoặc là ghen ghen bóng ghen gió ăn rồi là cứ ghen vợ ghen chồng suốt như vậy thì cái đó cũng là một cách tự danh nhốt ừ. hoặc là ừ, cứ dòm ngó người khác ừ, ở nhà mình đó thì mình dòm mẹ chồng dòm ngó con dâu rồi anh em dòm ngó nhau dòm ngó để mà tị hiềm bất mãn rồi tới lúc vào chùa cũng vậy cũng đem cái tâm trạng dòm ngó đem cái cái cái cái cái cái cái, cái nội tâm mà chặt hẹp tù túng của mình đem cái tiểu tâm của mình mà đi đánh giá đi dòm ngó người khác rồi vào cái thiền viện cũng vậy ờ, tại vì vào đó mình phải xem đó là một cái uh, môi trường tốt ờ, để mà tu tập để mà an lạc thì đằng này vào trong đó vẫn tiếp tục ừ, đem cái cái, cái, cái cách nghĩ mà gọi là cân đông đo đếm rồi dò xét rồi dòm ngó người khác dạ, thì như vậy thì trường hợp đó được gọi là tự giam nhốt mình dạ, trong một cái tiền não đặc biệt cái trường hợp thứ hai ừ, đó là giam nhốt trong thiện pháp là sao các bị nghe là thấy lạ phải không tức là trường hợp một là tự giam nhốt trong một phiền não đặc biệt nào đó thì cái này mình nghe mình hình dung được nhưng mà trường hợp giam nhốt trong thiện pháp là sao có nghĩa là uh, hài lòng quá sớm với những thành tựu ừ, nào đó của mình đúng không à, ờ, ví dụ như là mình chỉ biết uh, có cái đó thôi à, ngoài ngoài cái đó ra là là là, là chê tuốt à, chê tuốt ừ, mình chỉ biết có cái đó mình không biết rằng có nhiều cái thiện pháp khác cần phải trau dồi chứ không phải chỉ có cái đó à, mình tu thiền mà mình thấy thành tâm của tu thiền mình coi thường mình ăn chay mà mình thấy người khác không ăn chay mình coi thường à, rồi mình ờ, một tháng có 8 ngày bác quan mà mình thấy người ta không có ngày nào mình coi thường mình có năm giới người ta mình thấy người ta không có năm giới mình coi thường thì trong trường hợp đó cũng được gọi là tự giam nhốt trong cái chiếc lòng thiện pháp ừ, các vị biết mà thiện pháp tôi nói rất là nhiều lần thiện pháp chỉ là thuốc chữa bệnh thôi ừ, mình bị tiêu chảy thì mình cứ là uống thuốc tiêu chảy của mình thôi còn cái thằng kế bên đó, nó bị tiêu chảy nó không uống là chuyện của nó à, chứ khoác mới gì mình hết mình cần mà phải người dòm ngó nó tùm lực cái này chuyện gì của nó nó chết kệ cha đó yeah, dạ, chết kệ cha đó nó bị nhức đầu nó bị chóng mặt nó ăn không tiêu nó bị sình bụng nó bị no hơi nó bị cái gì kệ nó mình giúp được mình giúp mình không giúp được thì thôi cái chuyện quan trọng nhất là mình nhớ rằng cái chuyện mà mình phải làm nó nhiều lắm nó nhiều lắm chứ không phải là không đâu mà dòm chuyện người ta chỉ nên nhìn người ta để giúp thì tốt không? chỉ nên nhìn người ta để giúp đỡ thì tốt chỉ nên so sánh với người ta để mình phấn đấu thì tốt còn nếu mình chỉ để dòm ngó người ta so sánh người ta để mà củng cố cái lòng tị hiền củng cố cái lòng kiêu mạng thì chuyện chuyện không nên nhẹ chuyện không nên à, các vị xem kinh tạng nhiều các vị nghe giảng nhiều các vị biết rằng trong cái điều mà tôi đang nói ở kinh nào chẳng hạn như các vị thấy trong kinh ví dụ kinh xài dụ của trong trung bộ ấy, thì nó phần giải rất rõ là có những người ừ, dành thời giờ ừ, nghiên cứu học hỏi ừ, tham khảo kinh điển giáo lý cũng chỉ để là tự gieo họa cho mình thôi uhm, nha cái cách mình tiếp cận kinh điển cái cách mình tìm hiểu kinh điển nó có nhiều cách học như là người giữ kho tích lũy học để mình mà thông qua đó tìm ra cái con đường giải thoát mà còn còn con cách nữa học để mà tự làm hại bản thân đó cũng là một cách tự giam nhốt mình trong cái thiện pháp đó uhm à, thiện pháp có càng nhiều càng tốt nó cũng giống như là uh, thức ăn uh, chất bổ uh, rồi uh, thể dục thể thao uh, nắng uh, phơi nắng rồi đi bộ tất cả là, là, là tốt lắm nhưng mà không có nên dừng lại ở một cái thứ nào hết không phải chỉ nó ăn rau rồi tốt chỉ biết có rau không ngoài ra là zero chỉ biết thể thao là tốt ngoài ra là zero là sai chỉ có biết uống thuốc là tốt ngoài ra là zero là sai mà mình phải biết là ăn rau nó có tới bao nhiêu thứ rau bao nhiêu thứ trái củ rẻ bao nhiêu thứ để mình ăn chứ phải chỉ có một thứ không không phải chỉ có rau má không rồi chạy rồi thể thao nó ngoài cách đi bộ bơi lội leo núi đi xe đạp nó còn bao nhiêu thứ thể thao khác bao nhiêu cái, cái, cái, cái cách thức thể thao vận động cơ thể chứ không phải chỉ có một cách nha ờ, cho nên đừng cứ chìm sâu trong một cái đó thì trong trường hợp này được gọi là tự đóng khung tự giam nhốt tự bỏ tù bản thân mình trong thiện pháp nha nhớ cái đó, cái đó rất là quan trọng rất là quan trọng có không ít người đi chùa rất là nhiều năm làm phước rất là nhiều tụng kinh rất là nhiều ngồi thiền rất là nhiều học đạo rất là nhiều ngồi thiền rất là nhiều nhưng mà tu được cái hạnh nào thì bị giam nhốt trong đó giam nhốt hồi nãy tôi có nói rồi giam nhốt đây thứ nhất là tự thấy mình là cái rúng của vũ trụ rồi thứ hai tự cho như vậy là đủ rồi thứ ba là thấy người khác không được như mình thì coi người ta là là rác thì cả mấy cái thái độ tâm lý này đều được xem là tự đóng khung tự nhốt tù bản thân mình mà thôi nhé. cho nên tôi quay lại cái kinh nghiệm mà chống covid của người nhật ấy, gồm có tam mặt thì cái mặt đầu tiên đó là không tự giam nhốt mình trong một không gian khép kín đấy và kinh nghiệm đó không chỉ riêng không chỉ để áp dụng riêng cho cái trường hợp bệnh covid mà nó còn là một thứ kinh nghiệm tâm linh đương nhiên là chúng ta phải hiểu rộng hơn phải hiểu sâu hơn phải hiểu thoáng hơn ừ chứ không phải chỉ hiểu kiểu đóng khung trong cái nghĩa đen nha cái cái cái cái, cái đầu tiên cái, cái, cái, trong cái tam mặt cái mặt đầu tiên đó, đó là không có tự giam nhốt ừ, trong một không gian khép kín cái điều này rất là quan trọng tu thì có giới có định có tuệ có trí tuệ có chánh niệm nhưng cũng phải có từ tâm chứ mình làm sạch mình nhưng mà mình cũng phải có cái lòng mình thương yêu người khác nữa nha thương người và có khả năng tham nhẫn với người và có khả năng gọi là à, buông bỏ được hình bóng của con người của người à, nhìn nhớ nha chịu đựng nhau yêu thương nhau và có khả năng quên mất nhau đó mới là gọi là tu đúng còn đằng này mình chỉ có khả năng yêu thương mà không khả năng buông bỏ hoặc chỉ có khả năng buông bỏ mà không có khả năng yêu thương là không được ừ, Phật pháp rộng lắm Phật pháp có dạy cho mình trí tuệ để mà hiểu thấu để mà buông bỏ Phật pháp có dạy cho mình từ tâm để mà yêu thương để mà bao dung Phật pháp có dạy cho mình kham nhẫn để mà mình chịu đựng nhau Phật pháp có dạy cho mình Phật pháp ờ, xả phạm trú để mà mình có thể có một cái nhìn thông thoáng trong quan hệ giữa người với người nha chứ chứ còn mình chỉ biết có một thứ không à chỉ biết có một thứ không chỉ biết quăng tiền ra làm phước ngoài ra là cái dưỡng zero hết là sai chỉ biết giữ giới ngoài ra không có có gì hết là sai chỉ biết học đạo chỉ biết ngồi thiền ngoài ra không có gì hết là sai đó là tự đóng khung à, ờ, giam hãm mình trong một không gian khép kính nha đây là kinh nghiệm đầu tiên à, kinh nghiệm đầu tiên à, của người Nhật à, trong cái gọi là, gọi là biện pháp đối phó với cái đại dịch Covid cái là cái mặt đầu tiên là không tự đóng khung khép kính, giam hãm mình trong một không gian khép kính. Ừ. cái kinh nghiệm thứ hai của người Nhật cái mặt thứ nhất là không tự giam hãm trong không gian khép kính, cái kinh nghiệm thứ hai người Nhật là cái mặt thứ hai đó đó là tránh tiếp xúc quá gần đã tiếp xúc quá gần nếu mình hiểu cái này đó mà mình hiểu theo cái kiểu mà mà mà mà, mà từng chữ từng chữ tra từ điển đó, thì ai cũng hiểu hết đó. Ừ, nhưng mà cái này mà cái cái cái cái mặt thứ hai này mà áp dụng trong cái đời sống tu học trong cái đời sống thường nhật của mình đó, thì nó sâu lắm dạ, không có tiếp xúc quá gần nhau nghĩa là sao mình chạy qua đi đàm tí trong A Tỳ Đàm có chia 6 tầng ra làm hai thứ ừ, thứ thứ cái, cái hai thứ trường hợp một gọi là sampattat gocharat có nghĩa là có những cái thứ trần cảnh mà mình phải tiếp xúc cận kề trực diện trong một khoảng cách ờ, ngắn nhất để có thể đón nhận được đó thì gọi là sampattat gocharat ví dụ như mùi vị hoặc là uh, xúc giác còn trường hợp thứ hai gọi là asampattakutara có nghĩa là có những cái trần cảnh mà mình có thể đón nhận nó từ xa chứ không cần phải là trực diện gần gũi tiếp xúc chạm mặt với nó đó gọi là asampattakutara Igochará đây nó có nghĩa tương đương với gọi là Aramanac là cảnh đó nhé ha rồi như vậy mình thấy lục trần ấy, là nó chia ra hai trường hợp một là Sampatta Gochará là cái cảnh nó phải uh, trực diện gần gũi nó trong khoảng cách ngắn khoảng cách ngắn nhất hội tròn thứ hai cũng là trần đó nhưng mà từ xa cái những gì mình thấy những gì mình nghe đó thì không cần phải tiếp xúc gần nha rồi như vậy thì cái mặt thứ hai của người nhật là sao đó là hạn chế tiếp xúc quá gần với người khác nha. mà cái kinh nghiệm đó mà đem áp dụng trong cái chuyện tu học thì nó là như thế nào ừ. tôi nói rất là nhiều lần tôi nói có tôi viết có trong chuyện phím thì tu tập một tôi có nói thương cái gì ghét cái gì chỉ để trong bụng thôi trong bụng thôi không rồi mình có thích cái gì không thì nhiều lắm là từ cái ý thức qua tới nhãn nhĩ là nhiều lắm rồi không nhưng mà mình thích cái gì mà nó bằng cả sáu căn lúc đó nó lớn chuyện lắm quý biết không chắc các vị hiểu tôi nói gì bây giờ ví dụ như bây giờ tôi mến một người nào đó mà tôi chỉ nhìn họ tôi mến tôi thích nghe họ nói thích nghe họ cười là đủ rồi chứ tôi quốc thêm mấy căn còn lại chắc các vị biết chuyện gì xảy ra tôi tôi về, về phật tử mình úc mời tôi về brisbane mời tôi về sydney tôi giảng là các vị đồn nha các vị nói ông thì ông khoái cô đó hỏi sao biết nó thấy ông cứ nhìn của hoài à. rồi thấy hai người nói chuyện nhau có vẻ tâm đắc lắm thế đó được rồi ờ, à, tức là tôi cũng chỉ tiếp xúc nhau qua nhãn nhĩ là được rồi và đương nhiên là tối tôi về là tôi có có tơ tưởng tới cô đó thì các vị còn chấp nhận được tôi nhưng nếu nếu mà tôi quất thêm ba cái tăng còn lại đó thì chắc có lẽ <laughs> dân úc chịu tôi không nổi dân việt nam <laughs> chịu tôi không nổi dân châu âu chịu tôi không nổi và dân mỹ chịu tôi không nổi rồi chưa có gì mà nó đè ra nó chửi suốt mùa thu ừ. cho nên các vị thấy cái chữ không tiếp xúc gần cái điều nó sâu lắm không tiếp xúc gần nãy tôi có nói rồi tầng có hai một là có những cái thứ trần cảnh mà mình phải gọi là sáp vô trực diện càng gần càng tốt còn có những thứ trần cảnh mà xa xa được rồi à, thì ở đây cũng vậy à, thích cái gì đó là nhiều lắm đó là trong bụng mình hoặc là thêm nữa là tới mắt tới tai là đủ rồi chứ còn mà thêm mấy căn sao làm được và tôi có chứng minh tôi có chứng minh những người nào mà sống quá nhiều với vật chất là đã tệ rồi đời sống tâm linh nghèo rồi nhưng mà trong số những người mà mà mà sống nhiều với vật chất đó, mình thấy đó, văn sĩ nhạc sĩ không họa sĩ không kiến trúc sư không à, những người đam mê xây cất rồi, rồi âm nhạc thơ ca vẽ tranh được thì thường là họ chỉ xài có hai căn thôi cái vị nghĩ của tôi nói có đúng không thường là những người tài đó, họ chỉ xài có dĩ nhiên cái, cái, cái ý căn là khỏi nói rồi cái tâm là khỏi cái ý thức là khỏi nói rồi nhưng mà cái, trong trong trong kêu là các căn còn lại đó, trong năm căn vật chất rồi, thì một người mà được xem là người tài một người được xem là đạo đức nhiều lúc họ chỉ sống thêm hai căn đó thôi sống nhiều với mới, mới mắc tài thôi còn cái người nào mà sống nhiều với ba căn còn lại thì tôi đoan chắc với quý vị đến người đó rất là cạn tin tôi đi thích ăn thích ăn ngon thích mặt đẹp thích chăn em niệm ấm thích nước hoa ờ, thích bông trái rồi là thua cái người đó đời sống họ rất là cạn rất là hẹp rất là thấp ừ à, cho nên cái cái mặt thứ hai đó là tránh hạn tránh là tiếp xúc gần đó ở trong Phật pháp cái chữ tiếp xúc gần nghĩa nó rộng lắm nhà tránh tiếp xúc gần nghĩa là tránh nhà, ờ, gọi là là là tiếp xúc giữa người với người là đã đành mà trong sáu trần đó, tiếp xúc gần đây nghĩa là tránh những cái trần nào mà nó thô thiển ừ, thì đối với sáu trần mà mình có đam mê thì tôi đã tôi nói rồi cái mà tốt nhất là sống nhiều với cái cái, cái trần thứ sáu à, bởi vì cái người mà các vị nói với tôi các vị nói người đó là người làm người đó là người tu thì tôi biết chắc là người này sống nhiều với thức thứ sáu ừ, tôi biết chắc còn thêm nữa đó là chỉ có mắt với tài thôi nhưng mà đối với ba căn còn lại thì không có cho người tu phải nói rõ ràng như vậy nha đối với người tu là ba cái căn còn lại là gần như là bất đắc dĩ bất đắc dĩ nha kẹt thì phải ăn kẹt thì phải ăn đúng kẹt thì phải xài đến chăn mền giường chiếu đúng có cần có cần nhưng mà không có coi nó là nhu cầu gọi là bức thiết đối với người tu là trong sáu trần đó là hạn chế càng nhiều càng tốt không? hạn chế càng nhiều càng tốt là bởi vì tiếp xúc càng nhiều chỉ thêm phiền vì sao vì đối với trước cái mình thích thì nó là một thứ phiền não tham mà tiếp xúc nhiều thế nào cũng gặp cái bất mãn gọi là sân tiếp xúc nhiều tin tôi đi phàm phu mà tiếp xúc nhiều với sáu trần chỉ có họa nhiều hơn là phúc khổ nhiều hơn là vui là vì sao là vì thứ nhất đối với cái mình thích bao nhiêu cho đủ còn đối với cái mình ghét làm sao tránh được đó là lý do tại sao mà Đức Phật ngày dạy tiếp xúc càng nhiều với sáu trần ấy, là chỉ có khổ thôi là như vậy chứ không phải khi khơi mình ngày nói không có lý do có lý do tôi nhắc lại nha đừng gặp cái thích á ở đây tôi không kể phiền não tôi chỉ kể cái cảnh thôi cái đối tượng mà mình thích biết bao nhiêu cho đủ cứ cứ là thỏa mãn cái này nó lại lòi ra cái khác kinh nói dầu trời có đổ mưa vàng mưa bạc cũng không có thỏa mãn được cái lòng tham của chúng sinh phàm phu trong kinh nói có ba thứ không thể nào mà lấp đầy được hết một là lòng tham của chúng sinh không có lấp đầy được thứ hai là đại dương nước có đổ vào bao nhiêu thì nó cũng là vậy thôi cứ là đúng giờ thì thủy triều lên đúng giờ thì thủy triều xuống nước có đổ vào bao nhiêu thì cũng chỉ có chừng đó thôi thứ ba là cái gì ta là ngọn lửa ngọn lửa đó nó cháy không bao giờ nó biết đủ không bao giờ nó biết no nha các vị cứ cung cấp nhiên liệu cho nó thì nó chỉ có cháy lớn thôi còn lửa nó cháy không nó cháy nó không có vì nó cháy nhiều quá rồi cái nó nó nó, nó chán nó no nó mệt còn ngọn lửa không biết mệt ngọn lửa không biết no ngọn lửa không biết chán có bao nhiêu nhiên liệu cứ đưa đây nó đốt cho mà coi cả trái đất này nếu mà nó cháy được nó cũng cháy nữa cả trái đất này nếu mà nó cháy được nó cũng cháy ngọn lửa nó không biết no đại dương không biết no và cái lòng tham của chúng sinh không biết no cho nên càng tiếp xúc nhiều với sáu trần là chỉ có khổ thôi là vì sao vì đối với cái ngọt chúng ta không bao giờ biết đủ còn đối với cái đắng thì mình tránh được bao nhiêu lần quý vị biết mà trong room này năm trong room này tôi nghĩ chắc toàn là dân trên 40 không à không những vị nhớ là quãng đời 40 năm vừa qua của mình có bao nhiêu lần mình có được cái ngọt và mình thấy đủ biết đủ có bao nhiêu lần mình tránh được cái đắng bắn này có nghĩa là là những cái mình ghét những cái mình sợ những cái mình không thích có bao nhiêu là mình tránh được không cái ngọt không bao giờ đủ và cái đắng tránh được nó không phải là dễ nha không phải là dễ cho nên cái mặt thứ hai của người Nhật trong kinh nghiệm đối phó Covid là gì là tránh tiếp xúc gần thì tránh tiếp xúc tiếp, tiếp xúc gần ở đây à, đó là một cái kinh nghiệm mà mình hoàn toàn có thể áp dụng trong cái đời sống tu học à, tức là hạn chế đối với sáu trần đó à, tôi nghĩa là càng tìm đến nhau chỉ cần thêm khổ thôi ừ. cho nên nó trong kinh tương ưng thì Phật này dạy đừng tìm chi cái ghét đừng có xác định chi cái thương thương phải xa là khổ ghét phải gần là khổ ờ, cái cái phúc thay cho kẻ nào sống ở đời này mà có ít cái mình để mình thích và có ít cái để mình ghét ờ, và đương nhiên khi chứng thánh rồi thì không còn thích không còn ghét thì cái, cái an lạc đó nó mới là an lạc thực sự còn cái an lạc của phàm phu nó, nó chỉ gói gọn trong hai cái thôi một là có được cái mình thích và tránh được cái mình ghét các vị chỉ nghe giới thiệu là các vị biết là cả hai chuyện đó đều rất là khó nha dạ có được cái mình thích đâu phải dễ đâu phải dễ và tránh được cái mình ghét đâu phải dễ cho nên muốn hạnh phúc thật sự là không còn thích không còn ghét nữa không còn thích không còn ghét nữa và trong kinh nói phàm phu là những người điên âm mắt tất cả cha Bhutachana và vô là những người điên điên là sao điên có nghĩa là ở trong sáu trần đó họ tùy vào cái tâm khuynh hướng tâm lý tiền nghiệp và cái môi trường sống mà mỗi người trước sáu trần tìm đủ cách à, tìm đủ cách vinh vào đủ thứ khía cạnh lý do à, để mà thích cái này ghét cái kia và từ khi chúng ta à, có cái khái niệm thích ghét và phân biệt trong sáu trần là bắt đầu chúng ta dấn thân vào lửa đạn rồi đó chắc chắn như vậy chắc chắn là như vậy cái phần ngày giải thái độ đó gọi là của người điên bởi vì thí dụ như mình thấy cái người điên người tỉnh nó khác nhau chỗ nào người điên họ có thể dễ dàng họ nổi giận với những cái mà người tỉnh không có nổi giận người điên họ dễ dàng vui họ dễ dàng hài lòng với những thứ mà người tỉnh không có thấy là gì hết là họ điên ba ừ, họ điên người điên ờ, mà trưởng ờ, ở tuổi trưởng thành đó trên 18 tuổi họ hoàn toàn có thể họ lấy đàn ông á ờ, có thể lấy bông hoa dắt đầu rồi mặc áo hoa áo tím của đàn bà chim cò bông hoa nhảy tưng tưng tưng tưng rồi họ xài đồ con nít xài đồ phụ nữ họ không biết ừ, phân biệt họ họ điên mà ừ. và họ rất là dễ dàng nổi nóng họ rất là dễ dàng bị tổn thương họ điên mà ừ, ở đây cũng vậy trong cái nhìn của bậc thánh ấy thì phạm phu chính là một cái đám điên là chúng ta tìm ra được cái chi tiết nào đó trong sáu trần để mà đam mê tìm ra được cái chi tiết nào đó trong sáu trần để mà bất mãn trong khi bất thành thì không các ngài không thấy trong đó có cái gì để đam mê và cũng đương nhiên khi không thấy có cái gì trong đó để đam mê thì các ngài cũng không tìm ra cái gì để mà bất mãn không thích mà không thích thì cũng có gì bất mãn tôi nói không biết là bao nhiêu lần khi chúng ta đặt vấn đề Ờ, đam mê thích thú một thứ gì đó thì có nghĩa rằng là chúng ta đang kính đáo ờ, tạo ra những thứ bất mãn những thứ mà nó có cái nội dung nó có cái bản chất đối lập lại cái mình thích nha tôi nói rất là nhiều lần khi mình thích ấm êm thì mình ghét cái gì nó lạnh lẽo không mà khi mình thích mịn thì mình ghét nhám mình thích ờ, mát thì mình ghét nực mình thích nóng thì mình ghét lạnh mình thích trắng thì mình ghét đen à, luôn luôn là như vậy à, luôn luôn là như vậy hãy có thích thì có cái bất mãn bất mãn cái gì bất mãn cái ngược lại có một điều nó bi kịch nhân gian nằm ở chỗ này khi có thích có ghét thì mới hiểu có bao nhiêu lần chúng ta có được cái mình thích và khi có được rồi chúng ta giữ được nó hay không và liệu mình có thỏa mãn với nó hay không hay là tiếp tục kiếm tìm nữa ừ. thứ hai đối với cái ghét có bao nhiêu lần trong đời này mình tránh được cái mình ghét nghe thì đơn giản nhưng mà khó lắm quý vị nếu mà nếu mà tránh được cái mình ghét mà nó dễ thì thế giới này nó có khổ đâu nha quý vị nghĩ kỹ rồi coi nếu mà cái chuyện mà mình tránh được cái ghét mà nó mà nó dễ dàng thế giới nó có khổ tôi đâu có thích đói tôi đâu có thích lạnh tôi đâu có thích mặc đồ xấu tôi đâu có thích ở trong nhà cấp 4 tôi đâu có thích ở trong xóm ổ chuột tôi đâu có thích sớm lao động tôi đâu có thích bụi tôi không có thích nóng tôi không có thích ồn tôi không thích mùi cống rẫm tôi không thích đống rác nhưng mà đâu có được tại hoàn cảnh của tôi tôi phải như vậy thôi tôi đâu muốn bà xã tôi phải như vậy tôi đâu muốn ông xã tôi phải như vậy tôi đâu muốn con tôi như vậy tôi đâu muốn ba má tôi như vậy tôi đâu muốn bạn bè láng giềng chòm xóm của tôi như vậy tôi đâu muốn ông sếp của tôi như vậy tôi đâu muốn cái người mà mà đồng nghiệp ờ, đồng hương của tôi phải như vậy nhưng mà không không phải những cái đó mình mình muốn tránh là tránh được đâu nghe ừ. cho nên hễ còn có thích thì còn có ghét và nói như vậy có nghĩa là muốn bớt khổ thì diễn đầu tiên là bớt ừ, tiếp xúc trong kinh nói cái nội tâm phàm phu nó giống y chang như là một cái con bò mà bị lột da vậy đó các vị tưởng tượng đi các vị đừng có nói bò lột da các vị tưởng tượng các vị cởi trần mà các vị về về miền tây nam bộ của việt nam và, và đứng về ruộng buổi sáng sớm mà cởi trần thì biết cái con bù mắt nó bu coi như không có tưởng được hoặc vào một khu vườn rậm của miền tây nam bộ không buổi trưa mà cái chỗ của vườn rậm á, nội mà cái đám mà mũi mà mũi cỏ đó là nó quần nó bị đủ chết rồi. tại sao mình phải mặc áo quần ngoài cái chuyện mà để gọi là tránh cái lõa lồ ra rồi tránh cái nắng tránh cái lạnh tránh cái gió tránh cái xương ra đó thì mình mặc những áo quần y phục còn để mà đối phó để mà ngăn chặn cái sự chích đốt tấn công của các thứ côn trùng còn cái thứ mình trụi lũi mình tháo ra hết thì cái gì cũng sẽ tấn công mình hết nắng nóng mưa lạnh rùi mũi không bù mắt à, cái gì cũng hay là ở đây nội tâm chúng sanh nó giống như vậy nội tâm chúng sanh giống như một người cởi trần nội tâm chúng sanh nó giống như một con bò bị lột da như vậy cát bụi trời nóng rùi ờ, nó bu lại cái nội tâm chúng sanh rất dễ bị tấn công rất dễ bị tổn thương cho nên đóng cửa các căn là tốt cái gì đóng cửa đây buổi đầu á, đóng cửa có nghĩa là khép lại close the door nha à, đóng lại khép lại hạn chế tiếp xúc nhưng mà ở cái giai đoạn hai đó tu túc không có nghĩa là đóng cửa mà là thấu suốt biết cái việc cái phân biệt hai cái này không tu tập ở giai đoạn một thu thuốc lục căn nghĩa là đóng cửa nghĩa là hạn chế nhìn hạn chế nghe à, hạn chế những cái đòi hỏi của mắt tai mũi lưỡi à, thì cái trường hợp đó thì gọi là tu kiểu cấp cấp một nghĩa là đóng cửa bớt nhưng ở cấp 2 không có đóng cửa mà là thấu suốt biết tại sao cái đó mình không nên thích biết tại sao cái đó mình không nên để tâm bực mình thì cái đó nó cứ nó quý hơn là còn giai đoạn đầu là phải đóng cửa tu bác quan trai là một kiểu đóng cửa giữ nam giới là một cách đóng cửa đi vào thiền viện là một cách đóng cửa chánh niệm là một cách đóng cửa giới luật thiền định đều là những cách đóng cửa buổi đầu á buổi đầu á, không ờ, buổi đầu xếp chân lại nhắm mắt lại đó là đang đóng cửa không ờ. nhưng mà sẽ có một ngày ờ, các vị mở mắt các và các vị nói theo từ của thiền tông bá bắt truyền là thõng tay vào chợ ung dung nhưng mà vẫn thanh thản không sao hết ừ, vì đó là giai đoạn trên trời rồi không nhưng mà buổi đầu á, là hạn chế ừ, càng nhiều càng tốt cho nên tôi nói rất là nhiều lần cái 38 buôn bốn ngàn pháp môn hoặc là 37 bộ đề phần nói gọn lại nó chỉ còn trong một chữ thôi đó là chữ chữ xúc tu là đối làm việc với một chữ thì đó là tu là làm việc với chữ xúc tu là làm việc với chữ thọ tu là làm việc với chữ tưởng tu là làm việc với chữ tư một chữ một thôi yeah. ừ. tu mà làm việc với, với với chữ tưởng là sao có nghĩa là tôi đã nói rất là nhiều lần tưởng nó có ba đó là dục tưởng thiền tưởng và quán tưởng ừ. dục tưởng tức có nghĩa là những cái khái niệm ừ, những cái khái niệm ờ, giả lập ờ, của mình ờ, trong ngũ dục cái này đẹp nè cái này xấu nè cái này thơm nè cái này ngon nè cái này bùi nè béo nè chua nè cay nè đắng nè ngọt nè mặn nè đó, đó gọi là dục tưởng không cái này đẹp nè xấu nè trắng nè đen nè mập ốm nè không à, tóc dài mắt biết môi son đó là dục tưởng Đấy. cái thứ hai là thiền tưởng có nghĩa là cái người tu tập ờ, thiền định yeah. tu tập thiền định ấy. thiền định ở đây là cái từ mình gọi chung chứ còn trong ờ, trong kinh điển Pali thì một cái gọi là samatha có nghĩa là chỉ tập trung tư tưởng thôi mình chỉ tập trung tư tưởng gọi là concentration còn cái trường hợp thứ ba đó à, là tu bằng cái chánh niệm và trí tuệ thì gọi là insight insight meditation tức là vipassana nội quán inside là nội quán trong cả tiếng tiếng tiếng thụy điển tiếng uh, hòa lan và cả tiếng đức thì họ gọi, gọi là exit tức là là nội quán inside của tiếng anh đó. Uh -huh. à, rồi thì uh, buổi đầu thì chỉ là đóng cửa nhưng mà dần dần á, thì bắt đầu là thấu suốt thấu suốt thì mà tôi nói tu và tu là làm việc với chỉ xúc là sao có nghĩa là trước đây mình để cho sáu căn mình nó thả vàng nó muốn nhịn gì nhịn muốn nghe gì nghe muốn ngửi gì ngửi muốn nếm gì nếm muốn xúc chạm gì xúc chạm nhưng bây giờ thì không cái chuyện mà quý vị không có à, lui tới những cái nơi chốn nào đó à, vũ trường sòng bài đó cũng là tu xúc với lại không để cho sáu trần sáu căn mình tiếp xúc với một số trần một số trần đây mình tránh những người bạn phóng vật ồn ào thất niệm nó cũng là tu xúc bởi vì mình không muốn chơi sao căng mình nó, nó, nó buông thả nhớ không rồi cái chuyện mà mình vào chùa nhiều hơn ở nhà đó cũng là tu xúc có nghĩa là mình để cho không có để cho cho cho cho cho, cho nhãn xúc nhị xúc nó tiếp xúc với các trần ừ. nên tu xúc tu xúc cũng là một cách tu tu thọ là sao cả đời của đã cả đời của chúng ta đã không biết Phật pháp đó, thì chúng ta chỉ biết chạy theo những cái cảm giác ngọt ngào và trốn chạy những cảm giác cay đắng biết Phật pháp rồi biết tất cả đều là do duyên mà có và tất cả chỉ là mầm khổ thôi à, biết như vậy nên không có bị hệ lụy với cái thích và cũng không có bị nặng lòng với cái ghét cái khó chịu thì đó gọi là tu xúc cũng tu thọ đấy tu tưởng đã nói rồi tưởng thì nó có ba à, thì dục tưởng Ờ, là chìm sâu trong các dục bằng các ảo giác các khái niệm giả lập thiền tưởng là là gom hết vũ trụ vào trong có cái 10 địa mục thôi ờ, ăn là cái đất đất đất đất đất nước lửa gió xanh vàng đỏ trắng hư không ánh sáng à, đó là gọi là là, là, là thiền tưởng tức là gom hết vũ trụ vào trong 10 cái này trường hợp thứ ba là quán tưởng là sao quán tưởng này có nghĩa là buổi đầu mới tu tập tứ niệm xứ chúng ta phải xài tưởng nhiều hơn xài trí tưởng là sao ta tưởng nghĩa là thuần túy biết cảnh chế định biết cảnh tục đế là sao đi biết là đi ngồi biết là ngồi thở ra biết là thở ra thở vào biết là thở vào thở vào dài biết là thở vào dài thở ra ngắn biết là thở ra ngắn thì tất cả mấy cái này nó toàn nó đều là cảnh tục đế cảnh giới hết nhưng mà buổi đầu mình phải mượn nó rồi rồi mình mới quan sát đây là tóc mông lông móng răng da thịt chân xương tủy thận tim gan mật đàm mũ máu mồ hôi phẫn nước tiểu đó, đó là tưởng vì trong trong tháo trong chân đế à, nó không có mấy cái, cái tóc lông móng răng da nhưng mà buổi đầu tu tứ niệm xứ mình phải mượn nó rồi còn nữa hành giả tu tập tứ niệm xứ là còn quán chiếu các cái hành thức là tử thi đây trong thân quán niệm của thân quán niệm xứ đó đây là cái xác chết còn nguyên mà nó đã chuyển màu xanh đây là cái xác chết trương phình lên và nó sắp sửa nó bung vỡ nó, nó, tuôn ruột nó đổ nước ra đây là cái xác bị băm vầm à, chia năm xẻ bảy đây là cái xác đang nhuộm đầy máu đây là cái xác bị cắt ra nhiều khúc vương vãi rời rạc đây là một bộ xương trắng và đây là một nhúm à, à bột và xương à, sắp từ hòa tan ở trong đất đó thì đó là các cái ờ, hình thức tử thi mà hành giả thư tứ niệm xứ phải à, quan sát thì tất cả những cái đó đều được gọi là quán tưởng hết có nghĩa là buổi đầu hành giả phải mượn phải mượn cái tưởng à, mượn cái tưởng mà cái tưởng là cái tưởng của thiền quát nhưng mà nó chỉ là là tưởng thôi chỉ là tưởng rồi từ từ sẽ có một lúc khi mà đủ duyên rồi thì hành giả mới thấy ở trong cái bộ xương đó trong cái xác chết đó trong từng cái bước đi đứng nằm ngồi trong từng cử chỉ sinh hoạt trong từng hơi thở vào ra đó mình thấy ở trong đó cái này là sắc cái này là thọ tưởng hành thức biết cái này là vô thường cái này là khổ cái này là vô ngã biết cái này là sanh nè biết cái này là diệt nè biết cái này chỉ là đất là nước là lửa là gió biết cái này nó là 13 14 25 biết cái này là khổ nè tập nè diệt nè đạo nè thì cái lúc đó là lúc chiến đạo lúc biết hoàn toàn là cảnh chân đế còn buổi đầu vẫn phải mượn cảnh tục đế thưa quý vị đi đứng nằm ngồi là cảnh tục đế hơi thở vào ra là cảnh tục đế thể 32 thể trượt là cảnh tục đế các cái uh, tình trạng tử thi xác chết cũng đều là cảnh tục đế mà lúc đầu phải mượn đó thì cái đó được gọi là quán tưởng nha ừ. như vậy thì tu ở đây có nghĩa là mình chỉ làm việc với một chữ tưởng thôi ngày xưa mình sống với dục tưởng khi mình tu samatha thì mình là mình làm quen với thiền tưởng và khi tu tứ niệm xứ là mình phải làm quen với quán tưởng như vậy tu chỉ dừng lại chữ tưởng cũng được chỉ dùng một chữ tưởng bao trùm tám muôn bốn ngàn pháp môn rồi tu với tư là sao tư cái đây là tâm sở tư á ừ, trong mọi cái động thái của thân tâm mình đều à, biết rõ bằng chánh niệm và trí tuệ không để cho tư bất thiện nó có mặt tư đi từ tâm sở tư đi trong tâm tham tâm sở tư đi trong tâm sân từ tâm sở tư đi ở trong tâm si đó, mình để ý mình biết à, mình để ý thì như vậy đó gọi là tu với sáu tư có nghĩa là khi mắt thấy tai nghe mũi ngửi thì không để cho các cái tư bất thiện nó có mặt mà đủ chưa chưa và biết rất rõ cái tư thiện đang có mặt biết rất rõ cái tư bất thiện đang có mặt đối với cái tư thiện tư bất thiện nó đang có mặt mà mình biết nó đó thì nó mất còn đối với cái tư thiện mà nó đang có mặt mà mình biết nó thì nó tiếp tục phát triển nhớ nha cái này đặc biệt là vì sao vì cái tư bất thiện và cái chánh niệm biết nó là khác dấu đứa trừ đứa cộng trừ với cộng nó thành ra là là trừ nhưng mà cái tư mình đang có cái tâm lành và mình lại biết được tâm lành đang có mặt thì hai đứa này nó cùng dấu cộng với cộng là bằng, bằng cộng nhớ nha còn mình phóng vật mình thiền não mà mình không biết mình tiếp tục phiền não nữa thì phiền não với phiền não là trừ với trừ có thấy không đó là trừ với trừ lúc giờ đó là, là, là còn cái kia là cộng với cộng nhớ nha rồi thì ở đây một cái cộng ra thiện một cái cộng ra bất thiện cho nên ở đây á um, cho nên ở đây là mình hoàn toàn có thể nói tu là chỉ làm việc với một chữ tư thôi tu là làm việc một việc với một chữ xúc thôi tu là làm việc với một cái chữ thọ thôi à, xúc thọ tưởng tư một chữ thôi đã là tám môn bốn ngày pháp môn rồi và tùy vào cái căn cơ của mỗi người à, và tùy vào cái nhận thức cái hiểu biết của mình mà nó dẫn đến cái khả năng hành trì nha nhớ nha tại sao trong kinh đòi hỏi chúng ta phải có pháp học pháp hành là bởi vì pháp học nó chính là cái con đường nhận thức và pháp hành là con đường hành trì thì con đường hành trì nó phải được thiết lập trên cái khả năng nhận thức vì sao vì trình độ dẫn đến thái độ trình độ dẫn đến thái độ đấy và toàn bộ đời sống của chúng ta chỉ là gì nó là reflex, đó là những phản ứng mà phản ứng nó chính là thái độ yeah phản ứng của chúng ta trước sáu trần ấy, đó chính là cái thái độ của chúng ta, ta ta trước sáu trần và cái thái độ đó nó ra sao nó tùy thuộc vào cái trình độ của chúng ta cho nên chúng ta hoàn toàn có thể nói rằng trình độ dẫn đến thái độ nha yeah. rồi như vậy thì trong ba mặt của người Nhật ấy, để mà đối phó với Covid ấy, cái mặt thứ nhất là không tự giam nhốt mình trong cái không gian khép kín đây không giam nhốt mình trong không gian khép kín đấy có nghĩa là ở đây nói về Phật pháp là không giam nhốt trong cái cái ờ, một cái phiền não đặc biệt nào đó thứ hai là không có tự giam nhốt mình trong một cái thành tựu thiện pháp nào đó đó nhớ cái đó thứ hai à, cái mặt thứ hai để đối phó covid là gì là tránh tiếp xúc gần thì tôi đã giải nãy giờ tôi đã giải thích tiếp xúc gần là sao đấy và cái trường hợp thứ ba cái mặt thứ ba của người Nhật cửa dạy để mà đối phó Covid là gì là tránh đám đông tránh đám đông tôi nhắc lại cho nhớ nha ba mặt mặt thứ nhất là không có giam nhốt trong không gian khép kín cái mặt thứ hai là tránh tiếp xúc gần với bất cứ ai ừ. thứ ba là không có nên sáp vô đám đông đây đám đông này là sao ta ở nói từ nghĩa thế gian cái nghĩa mà common sense ai cũng hiểu hết đấy nhưng mà ở trong Phật pháp thì cái tránh đám đông đây nghĩa là sao tôi nhà nói từng chuyện nha tại sao chúng ta có nhu cầu tìm đến đám đông ừ? tại sao vậy một là nhu cầu đời sống hai là do nhu cầu tâm lý nhu cầu đời sống là sao mình cần đi chợ mình cần đi hàng quán tiệm tùng mình cần có những buổi họp mặt đấy à, đó gọi là cái lý do gọi là xã hội lý do đời sống lý do sinh hoạt nhưng mà nó có trường hợp nữa chúng ta thích tìm tới đám đông là vì cái lý do tâm lý chúng ta sợ cô đơn nhưng mà chúng ta hoàn toàn quên mất một chuyện vô cùng quan trọng bắt đầu tôi nói hơi chuyên môn một chút tôi nói chuyên môn một chút cả danh lẫn sắc cả tâm linh lẫn vật chất nói theo Atina từng thứ tiếp nối nhau sanh diệt từng thứ tiếp nối nhau sanh diệt và chúng ta luôn cô đơn trong từng khoảnh khắc chúng ta nói đó là vợ tôi chồng tôi cha tôi mẹ tôi con tôi bạn bè tôi quyến thuộc tôi chòm xóm của tôi đồng nghiệp đồng hương của tôi không nhưng mà thật ra chúng ta luôn luôn cô đơn đời ai nấy sống quý vị chúng ta không thể chia cái vui của mình cho người khác được mặc dù nói tới đây chia vui thật ra vui của đứa nào đứa nó hưởng nó trắc luôn rồi mình thấy đám tang mình nhà tới mình chia buồn thì cha nó chết nó buồn còn mình tới mình cái mặt mình cũng đóng cái mặt buồn buồn cho nó hợp ờ, hợp, hợp đạo vậy thôi không hợp tình hợp lý thật ra cha nó chết bắt cho mình không cho nên nói sâu hơn nữa là cái cơn đau thể xác nhức răng chóng mặt nhức đầu đau ruột đau bao tử đau gan đau thận đau phổi đau óc cái đau của đứa nào đứa đó là lẫm chứ đâu có dê nhau được cho nên chúng ta cô đơn ngay từ trong lúc ở trong bụng mẹ rồi quý vị không cô đơn từ đó sanh ra có cha bồng mẹ ẩm thật ra đó là chúng ta vẫn cô đơn chúng ta vẫn một mình đi giữa dòng đời náo nhiệt này chúng ta luôn luôn có một cõi riêng quý vị tay trong tay kề vai tựa má à, đầu gối tay ấp cũng là cô đơn một cõi chúng ta không thể nào đem không thể nào chia sẻ cho nhau trăm phần trăm những gọi là thiện ác buồn vui những tâm tư những niềm nổi không kể đâu được hết và chưa hết mai này chúng ta có đau đớn vì tuổi già vì bệnh hoạn thì của ai nấy, nấy biết chứ không thể nào chia cho ai và cuối cùng cái sự cô đơn trên giường chết đấy phi nga thì đứa đó đi với đâu có vụ thương nhau là chết trong không mà giàu cho có cắn lưỡi cùng một lúc để chết theo cái tên kia đó thì mỗi đứa cũng đi về một cảnh giới chứ đâu có thể nào mà đầu thai mà chung với nhau tiếp sau được đâu có chắc cái khả năng nó chỉ là một trên một ngàn tỷ thôi cái khả năng mà gặp lại nhau kiếp sau nó chỉ là một trên một ngàn tỷ triệu dành thôi nha cho nên chúng ta vốn dĩ là cô đơn cô đơn cô đơn trong từng cái khoảnh khắc hiện hữu danh sắc nó tiếp nối cho nó sẵn diệt từng sắc na từng sắc na và cái đứa này không biết đứa kia đứa này với đứa kia nha ở trong trong ờ, chú giải tin tín niệm xứ nói ngay cái này rất là hay khi ta đưa một cái miếng ăn vào trong miệng tâm tham nó làm việc của nó cái tâm thiệt thức nó làm việc của nó cái thức ăn là thức ăn mà cái lưỡi là cái lưỡi danh là danh sắc là sắc tụi nó không có hòa tan đang xen vào nhau mỗi đứa điên đường không mà mình không biết mình cứ nói là tôi ăn ngon chứ thật ra mỗi đứa riêng được cái lưỡi nó làm chuyện của nó cái tâm tham nó làm chuyện của nó à, cái môi cái miệng cái lưỡi cái răng mỗi đứa nào nằm một cõi thức ăn lùa vào nó đi một cõi nó vào trong người mình rồi thì mỗi một bộ phận nội tạng nó đều làm một việc riêng và cuối cùng cái phần nào là nó chuyển thành chất bột nó nuôi mình phần nào nó đẩy qua ruột già nó đi ra ngoài mỗi đứa nó làm việc riêng không có mắt nó tụi nó có... mình nói nó nắm tay nhau cũng được nhưng mà thật ra mỗi đứa vẫn là một cõi riêng đó, là trong cơ thể mình và bản thân mình cứ cứ là là có vợ có chồng có gia đình có mái ấm có uy ngương gì tùm lum hết nhưng mà cuối cùng đứa nào già thì đứa đó khổ mình đứa nào bệnh thì cũng khổ mình giàu tay trong tay ôm nhau một ngày 25 trên 24 giờ thì vẫn là cái đau của mình mình chịu rồi cái khổ của tuổi già cái cái cái nỗi sợ hãi của cái chết thì có ai người đã biết thôi quý vị nghe chúng ta mới chia nhưng mà vì đâu vì đâu mà chúng ta có nhu cầu tìm đến nhau là tôi nói rồi một là do nhu cầu xã hội nhu cầu sinh hoạt hai là do nhu cầu tâm lý có nhiều người sợ cái sự vắng lặng đó quý vị về nhà một mình ngó trước trong sau không chồng không vợ không con không cái không bạn không bè họ sợ lắm họ phải mở tivi không xem không xem cứ mở kệ cha nó quảng cáo hay là nó đá banh hay là ba cái channel ờ, du lịch ờ, thương mại ờ, y học gì chính trị bầu cử chuyện gì không quan trọng nghĩa là trong nhà có tiếng ồn họ sợ lắm họ sợ cho nên phải tìm tới đám đông thà họ biết chứ sáp vô đám đông thế nào cũng, cũng có phiền cũng có đôi chối rồi thì, thì ngồi lê đôi mắt thị phi họ biết chứ chỉ nội ba cái message tin nhắn rồi ba cái Viber ba cái Facebook ba cái WhatsApp ba cái mà, mà, mà, mà mà single bên đây này mà bao nhiêu đó zalo rồi bên việt nam rất là phiền không biết chứ nhưng mà họ sợ một mình lắm bởi vì vì đâu vì đó là nhu cầu nhu cầu tâm lý nhu cầu sinh hoạt nha thì cái mặt thứ ba của người người người người nhật đó là tránh ừ, tiếp xúc đám đông cái đó trong kinh phật mình nghĩa nó rất là rộng tránh tiếp xúc đám đông nãy giờ tôi nói đó tại sao mình sợ một mình là bởi vì mình sợ cô đơn và mình không hề hiểu rằng mình vốn dĩ cô đơn khi không hiểu rằng mình vốn dĩ cô đơn cho nên mình mới có nhu cầu tìm đến đám đông để mà khỏa lấp để mà chạy trốn cái nỗi niềm cô đơn ảo tưởng đó không thì ở đây ở trong kinh nói mỗi người mình sự hiện hữu của mỗi cá nhân chỉ đơn giản là sự hiện hữu của sáu căn mà sáu căn nó được gọi là sáu căn vì nó biết từ sáu tầng sáu trần chỉ được gọi là sáu trần khi nó là đối tượng của sáu căn và sáu căn chỉ được gọi là sáu căn khi nó có khả năng nhận biết sáu trần nhớ nha ừ. cũng con mắt này nhưng mà mình khép lại mình nằm ngủ thì lúc bây giờ nó không còn là nhãn căn nữa rồi cái gì nữa cái ly nước này đây ừ, cái ly nước này cái ly nước này khi nào tôi nhìn nó thì nó mới là cảnh sắc nó mới là đối tượng của con mắt nhưng khi tôi nhắm mắt lại nó nằm ở đây mà tôi nghĩ về nó nhắm mắt lại và nghĩ về nó lúc bây giờ nó là cảnh pháp tôi nhắm mắt lại mà tôi sờ nó nó là cảnh xúc tôi nhắm mắt lại mà tôi ngửi nó nó là cảnh cảnh khí mà tôi nhắm mắt lại mà tôi le lưỡi tôi nếm nó đó thì nó là cảnh vị tôi gõ vào nó để tôi nghe đó là cảnh thinh và tôi không làm cho tôi chỉ nghĩ về nó thì nó là cảnh pháp nhớ nha phải nhớ cho kỹ nha ừ. chứ cái ly này nó không phải là ví ờ, ờ, dụ tôi hỏi các vị chứ cái ly này nó là trần nào trong sáu trần các vị không nên nói một trần mà các vị nó có thể là sáu trần ừ. tôi mở mắt ra tôi nhìn nó thì nó là một trong trong sáu trần nó là cảnh nó là là, là, là, là, là sắc trần nha yeah. ừ. cho nên sáu trần chỉ được gọi là sáu trần khi nó là đối tượng của sáu căn và sáu căn chỉ được gọi là sáu căn khi nó nhận biết được sáu trần con con mắt lộ tai cái lưỡi tôi à, mình không có học đạo thì mình nói ở ừ, cái lưỡi bây giờ xài không xài nó vẫn là cái lưỡi không nhưng mà không theo trong thì làm cái lưỡi khi mà nó không có cái cảnh vị để nó biết thì lúc bây giờ nó không có thể gọi nó là tỷ thức được nha tỷ thức nó chỉ phải là tỷ thức hoặc là tỷ căn à, tỷ căn tức là thần kinh uh, khứu giác ừ, ừ, thần kinh khí thư cứu giác đó thì nó chỉ được gọi là thần kinh khứu giác khi mà nó nhận biết thôi nó nhận biết là cái cảnh khí thôi à. thì cái cái tránh tiếp xúc đám đông này, này có nghĩa là sao có nghĩa là hạn nó y như cái điều thứ thứ thứ hai vậy đó mà nó khác một chút cái điều thứ hai là không có tiếp xúc gần tránh tiếp xúc gần với nhau có nghĩa là trong sáu trần mình là, là mình nhiều lắm mà làm chỉ sống tới ba ba tầng trong trong sáu tầng mình chỉ sống nhiều lắm với ba tầng thôi tức là nhãn nhĩ và pháp thật. à, thích cái gì ghét cái gì cũng chỉ nên dừng lại ở gọi là ý và mắt và ta chứ đừng đi xa hơn nữa không rồi bây giờ qua tới cái thức thứ cái cái cái, cái mặt thứ ba này tránh tiếp xúc đám đông là bởi vì như hồi nãy tôi nói khi mình hiểu được bản chất mình là cô đơn thì mình không có nhu cầu để tìm đến đám đông mà đám đông đây nó gồm có những gì đám đông đây là cái cái xô bồ sự xô bồ ờ, của quá nhiều người đám đông là chỗ họp mặt của nhiều cá nhân đám đông ở đây nó có nghĩa là cái chỗ mà sáu trần nó quần tụ nó hợp mặt mình gọi đó là đám đông cái người sống một mình ở đây trong kinh ghi rất rõ không hẳn phải là đi một mình ngồi một mình mà là làm chủ được sáu căn không để sáu căn nó buông thả thì người đó được người sống một mình còn nếu mà sống một mình trên hình thức quay phim chụp hình thì đúng là một mình là cô đơn là lẻ loi là chích bóng là đơn thân đúng nhưng mà cái đầu thì cứ lan man nghĩ hết chuyện này tới chuyện khác hết người này tới người khác thì đó không phải là sống một mình sống một mình ở đây có nghĩa là làm chủ được sáu căn có nghĩa là mắt thấy chỉ biết là mắt thấy tai nghe chỉ biết là tai đang nghe tức là mỗi lúc chỉ sống với một thứ và sáu tầng mà cái vị hành giả họ biết đó là sáu tầng họ không tránh được chứ không phải là sáu tầng họ đi kiếp nhớ nha cõi người không có tu là sáu trần của mình nó gồm rất là nhiều thứ gồm có những thứ mình đi kiếm và những thứ mình không tránh được Đấy, còn đối với người hành giả tu niệm xứ thì họ không có đi kiếm mà họ chỉ gọi là sống hết mình à, với cái chánh niệm hiện tiền thôi họ chỉ nhận biết cái trần nào mà không tránh được ví dụ như bây giờ họ ngồi yên họ không đi tìm cái gì họ không có tìm cái gì để họ nghĩ ngợi họ không có xài mắt tai mũi lưỡi thì sao ta hơi thở họ chỉ quay về hơi thở họ chỉ biết có một chuyện hơi thở thôi vào biết rõ nó đang vào ra biết ra ra hoặc là họ ờ, làm việc với cái tâm của họ họ chỉ biết một cái cái cái tâm trạng mà đang diễn ra ngay bây giờ thôi biết rõ cái gì đang xảy ra theo dõi nó tâm tham đang có mặt tâm sân đang có mặt tâm thiện đang có mặt họ chỉ biết vậy thôi hoặc là thọ họ biết là thọ khổ đang có mặt thọ lạc đang có mặt họ chỉ biết một cái đó thôi hoặc là thân quá niệm xứ thì họ theo dõi hơi thở hoặc theo dõi tiểu quay nghi nhé hoặc là hệ niệm thị trượt hoặc là hệ niệm tử thi ừ. họ chỉ biết có một cái họ biết cái cảnh mà không tránh được thôi đấy còn mà, mà ngoài ra họ không có đi kiếm tiền còn cái người của mình á, là mình sống xô bồ ngoài cái sáu trần mà mình không tránh được còn có cả sáu trần mà mình đi kiếm nữa các vị biết mà các vị xếp bằng lại giùm tôi nha xếp bằng lại rồi nhắm mắt nha rồi xếp bằng nhắm mắt không đóng các cửa sổ lại chưa đóng rồi tắt đèn luôn nha rồi tắt đèn trầm mền luôn đó trầm mền trầm mền tắt đèn đóng cửa sổ lại không rồi các vị theo dõi thôi cái lỗ tai các vị nó luôn luôn trong tình trạng nó sẵn sàng chờ nghe một âm thanh nào đó lỗ mũi các vị nó đang trong tình trạng sẵn sàng ngửi một cái mùi nào đó cái thân của cái, cái xúc giác của mình nó đang trong tình trạng sẵn sàng chờ đón một sự cảm nhận nào đó cái con mắt của mình nó đang trong tình trạng sẵn sàng để nhìn ngó nhìn ngang liếc dọc cái gì đó và đương nhiên là cái đầu của mình luôn luôn là nó suy nghĩ biết là bao nhiêu đó các vị thấy chưa thấy chưa nhưng đối với hành giả đức xíu thì không họ, họ không có trong tình trạng sẵn sàng như vậy mà chỉ biết có một cái thôi à, cái này là sống một mình sống một mình là như vậy ta chỉ biết có một cái hiện tiền trước mặt đó thôi không đi kiếm tiền thêm cái nội tâm của hành giả tứ niệm xứ không có sâu bồ nó không phải là cái party nó không phải là meeting nó không phải là chỗ họp mặt của vô số người còn cái nội tâm của người không có tu học thì luôn luôn đó là cái chỗ học mặt của một tỷ người có nghĩa là một tỷ cái vấn đề một tỷ đối tượng nha cho nên chúng tôi tình cờ đọc một bài báo của nhật thì rất là hay gọi là cái cái three three secrets ờ, for corona pandemic rất là hay ba cái mặt nha trong mà chúng tôi có dò các bản của nhật chúng tôi thấy họ để cái để là ba cái là sanmitsu ba mặt là tam mặt ấy ba cái mặt để mà đối phó cái bệnh covid thì tôi thấy nó lại ngẫu nhiên mà nó thuận ứng với cái ba cái vấn đề tu học của một hành giả cầu đạo giải thoát một là cái mặt đầu tiên đó là, là, là không tự giam nhốt mình ở một không gian khép kín này à, mà ở điều này nó thuận ứng với cái gì nó thuận ứng với cái chuyện mà người tu không có giam nhốt mình ờ, trong một cái tâm cảnh bất thiện hay là thiện à, à, trong cái bất thiện thì mình giam nhốt trong đó mình chỉ có khổ còn cái thiện mà mình giam nhốt mình có nghĩa là mình không có đi xa không có lên cao được Đấy. cái cái mặt thứ hai mà tôi đặc biệt nhấn mạnh ở đây có nghĩa là không ờ, gọi là tiếp xúc quá gần với ai đó. thì ở trong kinh Phật thì có dạy mình một điều là không có tiếp xúc quá gần à, với người với cảnh mà không cần thiết cái này cũng rất là quan trọng nha ừ. thì ờ, tôi nói rồi trong sáu trần đối với người mà thiết tha tu hành cầu giải thoát thì chỉ có nhiều lắm là pháp trần thân trần và là sắc trần sắc trần mình đi lạy phật mình đi chùa mình đi hành hương bắt buộc nó sạn mắt rồi đổ tam mình thì mình nghe thầy giảng nghe, nghe tụng kinh đó là nhiều lắm đó. À. chứ còn mà cái mũi lưỡi thân là nó thật sự nó không cần thiết không cần thiết lắm bất đắc dĩ mới xài tới ba cái đó à. mà khi mình tránh được ba cái ba tránh được cái chuyện mà lạm dụng ba cái đó thì được gọi là không tiếp xúc gần với trần cảnh bởi nãy tôi có nói sáu trận nó chia ra có hai một là xâm bắc tới Gochara và ác xâm bắc tới Gochara có những trần cảnh mà mình phải gọi là gần gũi trực diện với nó trong khoảng cách ngắn nhất à, còn có cả điểm cạnh à, thì hạn chế là hạn chế vậy đó và cái mặt thứ ba là tránh tiếp xúc với đám đông thì đám đông này nó có hai nghĩa đám đông này là nghĩa là nhiều người mà đám đông này có nghĩa là sáu trần ừ, mình mình cứ đi tìm sáu trần ừ, thì cái, nói vắn tắt thì là như tôi vừa vừa giảng còn mà nói sâu hơn thì chẳng hạn như cái điều thứ hai đó là không tiếp xúc gần nghĩa nó rộng lắm chúng ta bất đắc dĩ mới tìm đến nhau cái vị thấy nó có cái clip thái tử trạc của anh khi ông tiếp xúc với nhiều người một cái đám celebrity cái đám mà, mà gì ta danh nhân của thế giới rồi có người mẫu diễn viên ngày xưa còn bắt tay và ông nhắm bắt ông ông chỉ lấy cái ông chỉ lấy cái lắm tay ông chạm rồi thôi còn ông chỉ chắp tay thì kiểu đòn thôi à, ví dụ như vậy rồi cái tuổi Mexico nó còn thêm chiêu nữa nó gặp nhau nó nó đá nó hai buổi giải đá vào nhau nó đá vào nhau thay cho cái chào ok maybe cái thể cái đó là nó chốt nó giỡn thôi nhưng mà ừ, mình phải hiểu là ừ, không tiếp xúc gần là như vậy đó trong cái mùa đại dịch còn trong kênh mình thì không tiếp xúc gần nên nghĩa là mình tránh à, những không có tiếp xúc gần à, những cái đối tượng không có quan tâm nhiều những đối tượng mình thích hay là mình ghét và nếu có kẹt phải tiếp xúc thì nhiều lắm chỉ bằng ý căn bằng nhãn căn và nghĩ căn thôi chứ không nên đi xa hơn nữa Đấy, là chưa hết nghe bây giờ nói qua người đối với những thầy những bạn mà mình thấy họ có thể giúp đỡ cho mình đem lại cái lợi lạc cho mình trong diện tu học thì mình cũng chỉ tiếp xúc họ trong một khoảng cách ừ, cần thiết nào đó người ý có một câu là ở gần nhau ba ngày thì nó bị sình tôi có nghe được câu đó của người ý thương nhau lắm mà đến làm khách nhà nhau thì ba ngày thì tình cảm nào nó cũng sình à, rồi tàu có một câu là cần lai thân giả sơn lui tới nhiều quá nhiều khi nó, hoa dở nó, nó thành ra dở thì mặc dù là xa mặt cách lòng xa nhau lâu ngày cái tình cảm nó nhợt nhạt đúng nhưng mà cũng cũng đừng quên cái trường hợp thứ hai là cần lai thân giả sơn mình sáp vô vô với nhau nhiều gần quá có chuyện nó cũng hư việc tay nó có một câu thế này ừ. dầu là anh hùng dầu là đó là một đấng anh hùng là một vĩ nhân thì hãy xem họ như bức tranh có nghĩa là ta chỉ cũng phải giữ một khoảng cách nhất định nào đó ở một góc độ thích hợp nào đó thì ta có thể chiêm ngưỡng nó lâu dài có thể thưởng thức nó bằng tất cả sự thích thú hơn chứ còn mà dầu bức tranh đó là một bức danh họa đi nữa do một tay danh họa đi, thực hiện đi nữa nhưng mà ở một góc độ không thích hợp một khoảng cách không thích hợp thì nội cái bụi bức tranh của đủ lại như mình nhảy mũi rồi nghe rồi cho nên không tiếp xúc gần cái này nó có nhiều lắm một là tránh những thứ có hại cho mình và đối với những thứ có lợi cho mình thì mình phải tiếp xúc như thế nào cho nên tôi đã nói không biết là mình nhiều lần người tu học là phải biết rõ mấy chữ sau đây mấy cái mấy cái mấy cái chữ sau đây một là what mình đang gặp cái gì đây gặp ai who whom what không mình đang làm việc với cái gì đây thứ hai là mình làm việc với cái gì mới là what mà thứ hai là làm việc how như thế nào và thứ ba là how long how much uhm, nhớ nha ở đây cũng vậy không tiếp xúc gần là mình tránh xa sáu tầng à, mà không có gọi là không cần thiết đúng tránh xa đây không có phải không không, không nên hề hiểu theo cái nghĩa là chạy trốn mà tránh xa này nghĩa là không kiếm tìm nó không lưu tâm không quan tâm không chia trí không nặng lòng là, là, là, là tránh xa nhớ nha ừ. mình tránh những cái mình không có lưu tâm đến những cái nó không có lợi cho mình đúng rồi nhưng mà đối với những thứ mình thấy có lợi đó, thì mình cũng phải có cái cách tiếp cận thí dụ đối với vị thiền sư à, đối với vị giảng sư pháp sư sư phụ người dạy đạo cho mình thì tiếp cận ở mức độ nào thì gọi là tốt mà ở mức độ nào là không tốt là thừa thậm chí là nguy hiểm bạn tu cũng vậy tiếp xúc như thế nào ở cự ly nào ở khoảng cách nào ở thời lượng như thế nào cách thức khoảng cách thời lượng nhớ nha ba cái này nha thứ hết đó là ai cái đã một là đó là ai hai đó là cách thức rồi thời lượng rất là quan trọng đây và về trú xứ cũng vậy trú xứ cũng vậy thứ hết là mình ở đâu và mình ở đó mình ở như thế nào ở ở như thế nào và ở bao lâu rồi vật dụng cũng vậy mình xài cái gì xài như thế nào xài trong bao lâu như vậy đối với người đối với vật phải luôn luôn nhớ là what rồi how how long how much phải nắm rõ mấy cái này thì mới hiểu được cái mặt thứ hai này có nghĩa là không tiếp xúc quá gần phải xảo trần rồi như vậy đó nha rồi và cái cái mặt thứ ba đó, là không tiếp xúc với đám đông thì có nghĩa là tránh vật lộn tránh cọ sát một cách không cần thiết với sáu trần dầu cho mình đang sống một cuộc đời ờ, ừ, ô hợp của một người cư sĩ có tóc trong cái xã hội hay là một hành giả áo trắng trong thiền viện hay là một tăng ni không tóc sống cuộc đời khiết bạch của phạm hạnh thì cũng phải luôn luôn nhớ rằng ờ, là ừ, sự mà gọi là gọi là gọi là tiếp cận với cùng lúc quá nhiều người sự tiếp cận cùng lúc với quá nhiều trần cảnh có theo phiền thôi quý vị nha ok nói ít ít ba bề ba mặt ờ, chắc cũng đủ tiếng hộ rồi chúc các vị một ngày vui và hẹn lại nhau chủ nhật sau okay, anh sư ạ. cảm ơn sư dạ. con chào sư dạ chào dạ, xin tổng chào quý vị hẹn à, gặp lại tuần tới dạ cảm ơn kiên cảm ơn mọi người chúc mọi người mỗi to buổi tối vui vẻ nha rồi chào mọi người